Tổ kia Đổ á? À đây à? Không, không cần quay đầu à? Kiểu là quay đầu đổ ra À là... Đổ à, chỗ kia kìa ờ, Đời 2 xe vào thì uh, quay đầu nhưng mà liệu nó có thì, uh, Giang cũng trở về đến tận đây luôn thì bà con vừa đi sửa đường về thì ô tô mới vào được thì từ vị trí ngã ba này là cái con đường mình đang ờ, chở đổ đây này Đó. từ ờ, vị trí ngôi nhà ấy nhá trắng trắng nhá nhìn nhá Đấy. xe đây là nó không có quay đầu thì hai xe liền thì phải đợi hai xe quay đầu cùng lúc thì mới có thể là là, là... thì quý vị các, các bạn là độ dày của bê tông mình đổ từ 10 đến 12 cm dày thì cái bê tông nó sẽ bền à, sẽ lâu hơn đấy sau này cái mép này thì à, bà con làm xong thì mình sẽ cho bà con là đi à, lấp ở cái ven này thì khu vực này đất đá nó cứng thì mình cũng không đào cũng dưới âm một nửa là trên là nổi một nửa ấy do là toàn đá rất là khó à, vị trí này bà con như là đảo đổ là nổi sau này mình sẽ lấp vào hai bên cạnh bà con sẽ làm cái rãnh thoát nước hai bên sau này à, đường nó cũng à, xói mòn đường hỏng đường của bà con những con rắn luôn dốc quá không nổi kéo Xin chào quý vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh youtube Sa Trường Giang của mình à, Hôm nay thì à, buổi sáng này Giang lại tiếp tục truyền tải tới à, quý vị và tất cả các bạn à, Cái con đường à, thuộc thôn à, Giàng Phăng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Hôm nay là ngày thứ ba rồi Để Những video trước là Giang có chia sẻ với à, quý vị và tất cả các bạn đấy Thì à, Giang cũng à, xin lỗi là chỗ của cô giấu tên ở bên Na Uy là cô ủng hộ là 51 triệu 850 ngàn đồng và Giang lại ghi ở trên cái kênh của mình là 51 triệu tròn nên là Giang cũng uh, xin lỗi quý vị và tất cả các bạn nhé thì uh, giai đoạn 1 thì uh, Giang làm là rơi vào 5 đến 600 mét và ước lượng tính số lượng tiền khi làm xong con đường đoạn đường 1 ấy thì Giang cũng đã nói rõ trong cái video rồi đấy là do là cái vật liệu ở trên này khá là đắt đây là Giang còn đổ ngay vị trí ngã ba bà con hiện tại là bắt đầu buổi sáng là bắt đầu đảo vữa đây đó vị trí đó là 700 nghìn và vâng, con đường này con đường à, lên bản là hai cây số nữa mà sau này là nhà nước sẽ làm cho bà con con đường bê tông nhỏ lên bản đấy nên là giang không đổ nữa nếu mà mình đổ thì sau này lại phí tiền các mạnh thường quân à, là hai là bà con mong muốn là có cái con đường hàng ngày bà con đi xuống nương này làm lúa để chăn nuôi hoa màu cả dưới con đường thì quý vị và tất cả các bạn xem trên cái video của Giang rất là khó khăn vất vả nên là mạnh thường quân cũng như là gian thì con đường thiết yếu nên là mình mình làm cho bà con sau này cái con đường này nhà nước sẽ làm sau còn có con đường trục chính cái to này và chạy ra thị xã nghĩa lộ này thì à, khá là xa thôi 30 cây số ở đây cơ nên là cái vật liệu nó đắt là cái rất là bình thường ở trên Hà Giang là trước lang làm nếu mà đi vào 30 cây số là một, một bao xi si trở lên đây là 120 000 còn một bao xi si trở lên đây là 100 000 một bao xi si cơ rất là đắt bình thường mình mua dưới bản hẻo là có 60 nghìn rồi 65 nghìn thôi đây là 35 40 nghìn một bao xi cơ à, từ đây mình lại chở bà con lại chở vào trong chỗ đổ là hơn một cây rưỡi nữa rất là xa đấy là về đến đây là 700 nghìn nữa thì ra cũng tính toán là nhiều bà con đi lại là tiền xăng bà con không có sửa xe thì cũng không có cái gì này tiền ăn bà con phải tự túc hết tiền xăng phải tự túc ấy nên là Giang nhận được uh, sự hỗ trợ cũng chưa được nhiều lắm thì là mong rằng là cô bác anh chị và tất cả mọi người hãy chia sẻ video đến tay được những nhà hảo tâm mong muốn ủng hộ bà con một chút uh, tiền xăng hay là một chút uh, tiền thức ăn uống hàng ngày để cho bà con làm tốt hơn đấy Giang rất là mong muốn vậy thì uh, hôm nay Giang sẽ ừ, liên hệ lại với anh uh, lái xe là cố gắng chở và cho bà con ở trong kia sâu một chút mình sẽ cố gắng là lấp con đường khó đi lại để ô tô vào đó thì mình sẽ gần với vị trí mình ấy hơn thì tiết kiệm cho bà con là thời gian hai là công sức ở xăng nhất ờ, này đi lại thì là vào trong đó để đắt hơn 50.000 một khối nữa phải 750.000 một khối đó mình rằng sẽ cố gắng làm là tốt nhất thì mong rằng là quý vị và tất cả các bạn là hãy luôn chung tay ủng hộ đồng bào khó khăn nhất ở trên Tây Bắc và trong mùa dịch Covid này Giang rất là hiểu là các mạnh thường quân cũng như là mọi người ai cũng vất vả đang à, gồng mình chống dịch nên là đi làm thì không có tiền và những nhà hảo tâm mà đã ủng hộ cho bà con mùa Covid này Giang phải nói là rất là tấm lòng hảo tâm rất là tuyệt vời Giang không biết nói gì hơn chỉ thay mặt bà con xin chân thành cảm ơn tới các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn tin tưởng kênh cũng như là giúp đỡ bà con để bà con người ta đã, đang đảo đây bảy triệu một con máy này con này là một bình này là 3 lít xăng đúng không 3 lít bình thường mà mình đi làm ruộng à, dùng cái này thì à, một ngày hết 3 lít xăng không hơn đấy 5, Ôi, 5 lít đấy Ai dạ. 5 lít là như làm ruộng thì không phải là mình ờ, cũng tăng tăng này làm làm loạt mà à, loạt cả buổi ờ, ừ. trưa mới nghỉ xong trưa ăn trưa xong tầm một rưỡi là bắt đầu ừ. làm đến 5 giờ nên là ừ. không nghỉ nên làm cái bùn nó nhiều bùn quá phải tốn ừ. nhiều xăng ừ. cố gắng nhé chị em phụ nữ bà con cố gắng nhá cố gắng ờ, hai ba hôm nữa là là là ấy đó là xong thôi Chiều nay thì uh, chắc là xe sẽ chở vào trong kia thì uh, anh anh Châu nhá là cho bà con đi lấp những chỗ mà nó hổm ấy không không đi được sửa lại thì xe anh thức mới vào được. Đấy là anh có điện uh, cho em ấy. Giờ giờ chết sau anh tí khoảng tầm chưa chưa một chuyến, ngày thì chỉ được hai chuyến thôi. Nó xa ấy. Chở hơi xa để cho bà con đỡ vất vả gần hơn làm nó nhanh hơn là chị em phụ nữ là cố gắng có tay tay bác này bị làm sao mà ấy nhỉ tay anh này này ngày xưa bị máy à máy máy nghiền à có phải máy nghiền đâu xưa à nghịch cắt à à lên mổ à nghịch ấy là bị ấy bị máy nên là bị đứt cắt đi để là ừ. cái xước sơm nó nẻ Hôm hôm qua cái gì em gì hai vợ chồng ăn lá ngón nên là không biết về chưa? Về rồi. Đỡ chưa? À kìa dạ, vừa kìa. Ôi khỏe thế nào ơi. rồi hỏi hỏi thăm đi. Mua ít kem cho ăn bánh kẹo cho ăn để động viên. Lần sau đừng ăn lá ngón nữa chết đấy. Ôi. Có tôn đấy. Có thôn này ờ, không biết chăm vợ rồi bà con. Này. Đứa cháu của nhà em cũng bị ăn đi đang cho ăn phải à. lá ngón đi vào viện cấp cứu 2 triệu 7. Không chỉ em phụ nữ mình phải động viên cơ thì chị em mới mới, mới vui mà là chị em phụ nữ là giận một cái là đi ăn lá ngón cái giận lá ngón à khổ vợ nó mổ mổ gà ra nhé bảo chồng về à. trong là ban này ăn thôi nhưng mà về chồng tụi áo chồng lại đi chạy tức hôm trước thấy đấy em gì em mới quay cái video ở đây ngay, ngay đây này nhỉ có đứa cháu gì mười mấy tuổi ấy, gái để cháu gái của nhà em à, đấy à? Cũng bị làm sao mà ăn là ngón biết đâu biết nó ở, nó ở nhà đi chăn trâu nó tự ừ, à. không có bố mẹ chắc buồn quá ôi, ôi đấy buồn cũng ăn là ngón nha mọi người ạ buồn không có bố mẹ à. con trai ở trên này là có ai ăn lá ngón chưa có à cũng buồn ăn lá ngón buồn ăn lá ngón à? con trai là buồn à? con trai là ăn lá ngón à, à? chỉ ăn đầm bàn nó ăn nhiều hơn <laughs> đầm bàn thì ăn nhiều nhưng mà như nhá con trai mình mà buồn thì uống rượu đúng không đúng rồi buồn thì hầu chớ thôi hầu chớ để hầu chớ say cái của cô dài sâu trong đi ngủ khi đau đã lá ngón thì không phải mang không kiểu đúng rồi không phải đi ăn là chết thôi không không, không cứu nổi đó là con trai lúc đấy là tức lên bảo tao không cứu nó đâu đấy đúng không ờ, không cứu nó chết ờ, tôi đã mày chết là là chết là hại chết luôn vâng nói chung là chị em phụ nữ là, là tốt nhất là lần sau đừng ăn lá ngón nữa có giận nhau đi thì à, về bảo nhau thôi Đấy, về hát hò một chút này mở tiếng hơ mông lên này hát này rồi là hai vợ chồng cũng một chén rượu thế là ấy thôi đi ngủ mọi người là chở à, từ bên kia về đến đây đấy thì phụ nữ là xuống đảo thì đứa này ôi chở ba cơ. À? trí ờ, ngôi nhà trắng trắng kìa đó mình đào ở đó mới về đây này rồi mới xuống chỗ này đảo đấy đổ được này chắc để uh, ờ, cố gắng làm đến cái ờ, đến cái xe kia là cờ kia đó mình cố gắng là bảo chị em phụ nữ bà con cố gắng đổ đến cái lá cờ dốc cắm nhất đoạn này là dốc cắm nhất còn à, cái đằng trong sâu nữa thì dốc nó cũng thoai thoải ờ, chỉ còn một số đoạn là rất là cắm ờ, cho cho mọi người xem cho các uh, bác các cô xem là bà con đi làm ờ. đường mang cơm đi theo đây này ăn cơm trưa đây luôn đây cơm không thôi đây là gói mì tôm đấy gì đấy là các chị em phụ nữ là bà con đi làm hầu như là Thành nấu cơm từ nhà đi như này thì vì xa mà Cơm thì cũng không có gì nguyên cơm không rồi đấy Để nghĩ tất cả các bạn ờ, lên vùng cao rồi mới biết Nếu ai mong muốn là ủng hộ thêm cho bà con tiền ăn tiền uống thì uh, ủng hộ cho bà con nhờ ủng hộ cho các chị kem tiền kem được mua kem ủng hộ bà con được đây bà con đi, ờ, uh, nắm cơm đi cùng còn cơm trắng thôi số này hôm qua là bà con à, tự vạch thôi mình à, không không ấy thế bà con bảo là vạch cái này thì sau này nó mưa ấy nó hay bị nứt theo cái vạch này nên là mình bảo là thôi tùy bà con vạch thì vạch không à, ấy thì cũng chẳng sao cả đoạn trên đấy kia thì bằng ấy thì không sao cái đoạn này nó dốc cắm ấy không, không có ma sát thì khó cứng đơ luôn nhá ngồi nhá nó đổ hôm qua hôm nay sáng là cứng rồi như này là chỗ này là hầu như là mình phải đổ mét hai mét ba đoạn gốc cắm rồi thì tháo cốt pha cua ờ, ấy ờ, lên cốt pha cho các chị tí lên trên lắp ghép sau này xong là bà con đi lấp hai vệ đường đất vào nữa là chắc có cha phủi nó nghỉ Rồi độ dày thoải mái luôn nhé bị nhé. Dày cộp luôn đấy 10 12 cm dày dây ông dẫn nước này dẫn nước của bà con ờ, làm ruộng đấy là là là đấy, dẫn nước ống nước này là để đảo vữa Thế đổ xe chị em phụ nữ bê bên này trước Ôi, mày tắm á xe Ờ, uống có cua nó hả? Uống có nó đấy Đứng ờ, tại vị trí này thì ờ, quý vị tất cả các bạn sẽ hình dung và quan sát rõ hơn cái con đường đang ờ, đang đổ ở vị trí kia là theo tay đang chỉ đó đấy là cái con đường mình sẽ đổ đấy, chạy hầu như là dốc đấy, chỗ hai anh đang đi xe máy chở vật liệu xuống đấy, xuống đây xuống đây rồi đi uh, xuống dưới này còn cái vị trí mà mình uh, đảo vữa khô là vị trắng trắng bên kia đấy, đi men lên con đồi mọi người chở đấy, cua theo này vâng, dưới này mọi người là dễ hình dung mà nó rõ hơn nhưng mà để mà giang cứ đi trên đường mà quay thì rất là mất thời gian mọi người là hình dung nó rất là khó đường mình đổ đó đấy một dốc cắm rồi đây đó phần lên dốc thôi <laughs> này là con đường lịch sử công sức bà con chở nói là không có gì là ấy. đồng bào trên này chịu khó một điều là, là hiền lành Đấy, xe máy vẫn đang chạy chạy Đấy. hầu như là thanh niên là đàn ông là đảo vữa này chị em xúc vữa này và chở từ vị trí à, tay giang chỉ hất lên nhé vị nhé là 600 mét đó, từ ờ, vị trí ờ, này kéo xuống ờ, dưới chỗ khu vực bà con canh tác hay là 600 mét nữa ở chỗ hôm trước mà Giang đã đã đi lên bằng xe máy đấy mà, mà sau này nếu uh, các nhà hảo tâm mà cũng ủng hộ thêm cho bà con cái giai đoạn 2 mình tiếp tục là triển khai giai đoạn 2 từ từ vị trí cho bà con đổ xuống tận dưới uh, vị trí bà con làm nương trước tiên thì mình sẽ đổ giai đoạn 1 trước đã vì giai đoạn 1 thì à, vẫn còn đang thiếu kinh phí ấy. nhưng mà mình cứ làm làm à, cho bà con được đến đâu thì mình chắc đến đó còn đường cùng đường đi ấy lắm là đang đứng ở những vị trí cao này mới có thể ấy cho quý vị các bạn hình dung dễ hơn ở trên này thì không khí mùa hè cũng như là mùa đông không nắng lắm rất là mát luôn vì hầu như là đa số là cánh rừng già nhiều ấy còn trên bản mà bà con là đêm mọi người ngủ trên này qua ra ngủ với bà con là lạnh và đắp chăn ấy không phải không có quạt rất là mát rất là cao ngày sương là còn còn à, bắt đầu rơi mây mù cái nên máy này mới lắm vâng mùa này mùa covid uh, ờ, 19 nên là bà con không đi làm được không đi làm ăn đâu được không ai kiếm ra đồng nào chỉ trông chờ vào diện nương chân uh, ờ, thả ra súc sáng nay là bà con uh, bắt đầu làm từ đây này. <laughs> đó dưới. sau xe sỏi thì là chút nữa người ta mới quay đầu đến đoạn trên này thì đổ gần hơn cho bà con ấy. chắc mình cũng phải mua thêm một hai xe sỏi xanh để cho lẫn vào đây vì nguyên sỏi bê tông này không thì cũng không được sỏi xanh này lên trên này là 900 nghìn một khối mình sẽ cố gắng lấy một xe xe sỏi xanh đổ lẫn vào đây thôi một chắc tầm, tầm 30 phút là không gọi được cái xe máy này nữa không gọi xe máy đấy bảo toàn mất tiền ngu mà nhưng bà con trên này phải chú ý mạng móc này là người ta hay lừa gạt mình cẩn thận nhất là chị em phụ nữ nhất là buôn bán à, chị em phụ nữ là sang bên Trung Quốc này cứ lừa cho đi chơi cho ăn uống mua điện thoại xịn à, xong là đi du lịch xong là thôi ngày mai là mình ngủ ở bên Trung Quốc rồi để nói bình thường mà trên một con trải nhiều lắm